1 đến 2 viên này, da trắng sạch mụn lại còn giảm 5kg chỉ trong một tuần. Viên nghệ mật ong được coi là thần dược nếu giữ sắc đẹp còn hơn cả thuốc tiên khiến chị em chết mê chết mệt. Nếu như tinh bột nghệ chứa curumin giúp chống oxy hóa, ngăn ngừa tàn nhang, vết sạm đen và hỗ trợ tiêu hóa, thì mật ong lại chứa thành phần chất dinh dưỡng có lợi nhằm tăng sức đề kháng, chống lão hóa từ bên trong. Kết hợp hai nguyên liệu này sẽ mang đến một loại thần dược làm đẹp tự nhiên, giúp hội con gái cải thiện làn da trắng sáng cùng vóc dáng săn chắc. Chuẩn bị nguyên liệu 500g tinh bột nghệ vàng nguyên chất 250g mật ong nguyên chất 50ml dầu dừa Nếu nhà không có, không cần Một lọ thủy tinh có nắp kín Tùy theo số lượng viên nghệ bạn dùng thì tăng giảm liều lượng bột nghệ và mật ong, tuy nhiên vẫn đảm bảo tỷ lệ 2, 1. Cách làm Cho bột nghệ và mật ong vào một chiếc âu inox, thêm chút dầu dừa vào hỗn hợp để giảm tỷ lệ mật ong cho đỡ nóng.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 Trẻ nhỏ khoảng 5 tuổi trở lên thì lấy một viên tinh bột nghệ pha với sữa đặc rồi uống mỗi sáng. Cách này sẽ giúp bé tăng cân nhanh chóng không lo suy dinh dưỡng. Trong trường hợp bạn gái bị mụn thì nghiền nhỏ một viên tinh bột nghệ rồi trộn đều với một thìa sữa chua rồi thoa đều khắp mặt để làm mặt nạ. Sau 15 phút thì sửa lại bằng nước mát. Bạn vừa xem xong video, ăn 1 đến 2 viên này, da trắng sạch mụn lại còn giảm 5kg chỉ trong một tuần liệt, mù và nhiều hậu quả kinh khủng khác nếu bạn nạn mụn vô tổ chức. Việc mà hàng ngày bạn vẫn làm nhưng lại có hậu quả tai hại như thế này đấy, các bạn hãy xem xét và bỏ ngay đi nhé. 1. Nặn mụn ở vùng tam giác chết Không phải ai cũng biết nhưng trên mặt chúng ta có một vùng gọi là vùng tam giác chết kéo dài từ khóe miệng lên hai cánh mũi, nối liền phía sau, não và khoáng mũi. Vùng này tuyệt đối nguy hiểm và không được động vào. Nếu bị nhiễm trùng, dễ gây liệt, mù, thậm chí tử vong. Dù có ngứa ngáy chân tay với lỗ mụn đáng ghét ở vùng này thế nào, cũng nhắm mắt làm ngơ đi nhé cả nhà. 2. Các loại mụn không được động đến Trên cơ thể chúng ta có những loại mụn nguy hiểm mà không bao giờ được động đến, mụn đinh dâu, mụn thịt. Những loại mụn này nếu không tí ý nhận ra thì khó phân biệt chúng với mụn trứng cá. Đặc điểm nhận dạng, mụn đinh dâu thường mọc ở cằm gần mép của bạn, nơi mọc râu, còn mụn thịt có nhiều xung quanh mắt. 3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 5. Bỏ qua sát trùng sau khi nặn mụn 99% trong số chúng ta không có bước này Khi sử dụng dụng cụ nặn mụn vẫn có vi khuẩn xâm nhập vào da Hình thành lên nhiều mụn hơn Sau khi kết thúc nặn mụn, bạn phải khử trùng bằng nước muối loãng để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn Bạn vừa xem xong video Liệt, mù và nhiều hậu quả kinh khủng khác nếu bạn nặn mụn vô tổ chức Ám ảnh da mụn sẽ không còn chỉ với nguyên liệu 2.000 đồng có sẵn trong bếp Trị mụn bằng tỏi nghe có phần lạ tai, nhưng đây là phương pháp được truyền lại từ lâu đời và kết quả của nó đảm bảo vừa lòng các cô nàng da mụn. 1. Tại sao lại trị mụn bằng tỏi? Mụn xuất hiện trên mặt với nhiều nguyên nhân khác nhau. Nguyên nhân đầu tiên là do quá trình làm sạch da chưa tốt, dẫn đến việc lỗ chân lông bị bít tắc và gây viêm nhiễm trên mặt. Ngoài ra còn có thể do nội tiết tố của mỗi người. Cụ thể, khi cơ thể gia tăng adren thì sẽ kết thúc đẩy các tuyến bã nhờn trên mặt tiết dầu không kiểm soát. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra mụn mãi không khỏi. Chắc hẳn nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao tỏi là nguyên liệu trong bếp có vị cay nóng lại có thể dùng để trị mụn trên mặt. Câu trả lời chính là trong thành phần của mỗi tép tỏi có chứa chất chống oxy hóa nhiều hơn trà xanh, mật ong nhiều lần. Chất chống oxy hóa này sẽ nhanh chóng ức chế sự hoạt động của vi khuẩn gây mụn, giúp giảm thiểu tối đa sự viêm nhiễm và hồi phục làn da sau mụn nhanh chóng.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 Sử dụng Dùng tăm bông sạch chấm vào hỗn hợp tỏi và mật ong rồi nhẹ nhàng chấm lên đầu mụn. Với bạn nào da nhạy cảm thì chỉ nên lưu lại 15 đến 20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Với những bạn gái da thường thì có thể để qua đêm và rửa lại vào sáng hôm sau. Trị mụn bằng tỏi và nước muối. Nước muối có tính sát khuẩn cao nên khi kết hợp với tỏi sẽ giúp bạn triệt tiêu mụn một cách dễ dàng. Nguyên liệu: tỏi, nước muối sinh lý mua ở hiệu thuốc. Cách làm: Lấy 2 đến 3 tép tỏi đem băm thật nhuyễn rồi cho vào một bát nhỏ. Đổ 2 đến 3 thìa nước muối sinh lý vào bát rồi khuấy đều, để thêm 15 phút sau cho tỏi ra nước là có thể sử dụng. Dùng tăm bông thấm nước muối tỏi rồi chấm nhẹ lên đầu mụn, lưu lại trên da khoảng 15 phút rồi rửa sạch với nước ấm, thấm khô mặt bằng khăn. Với hỗn hợp nước muối tỏi bạn không nên thoa khắp mặt để tránh gây tổn thương da. Trên đây là hai cách trị mụn bằng tỏi phổ biến và an toàn, các bạn gái da mụn có thể tham khảo và áp dụng. Lưu ý, những bạn nào có làn da quá nhạy cảm hoặc dị ứng với tỏi thì không nên áp dụng. Chúc các bạn thành công! Bạn vừa xem xong video, ám ảnh da mụn sẽ không còn chỉ với nguyên liệu 2.000 đồng có sẵn trong bếp. Uống nước tía tô theo cách này, tàn nhang bao nhiêu cũng hết. Tàn nhang gây mất thẩm mỹ trên khuôn mặt bạn, hãy nhớ mẹo dưới đây để chữa trị nhé. Nguyên nhân gây ra tàn nhang Một số nguyên nhân gây ra tàn nhang ở phụ nữ là Do một số tế bào đặc biệt trong da sản sinh quá nhiều melanin, một loại sắc tố có màu sẫm. Sắc tố này tích tụ nhiều tại một nơi trên cơ thể, sẽ dần hình thành nên tàn nhang. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tàn nhang chính. Do ánh nắng mặt trời Những tia UV trong ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân gây ra tàn nhang và khiến cho tàn nhang trở nên dày hơn, đồng thời sẫm màu hơn, nhất là trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 2 giờ chiều. Các tia UV có cường độ mạnh nhất và độc hại nhất. Chính vì vậy, bạn nên hạn chế ra ngoài vào khoảng thời gian này. Nếu bắt buộc phải ra ngoài, thì bạn nên sử dụng kem chống nắng cùng với những thiết bị chống nắng như áo chống nắng, kính, khẩu trang bảo vệ làn da. Ánh nắng mặt trời có thể gây nám da. Do yếu tố di truyền Tàn nhang là một loại bệnh có tính chất di truyền. Do vậy, nếu gia đình hay họ hàng bạn có người bị tàn nhang, thì nguy cơ bạn bị tàn nhang từ nhỏ là rất cao. Sò lão hóa Khi bước vào độ tuổi trung niên,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 Nội cam kết xóa sạch nám, tàn nhang, bảo hành 5 năm Chữa tàn nhang bằng trà tía tô Chuẩn bị 500g lá tía tô Cách trị tàn nhang tại nhà như sau Đem phơi khô hoặc sao khô Dùng lá lày cho lá tía tô vào ấm nhỏ Tưới qua một ít nước ấm rồi đổ đi Sau đó mới cho lượng nước ấm tương đương với lá khô vào Để khoảng 30 phút vào uống Mỗi ngày bạn gái nên uống 5 đến 6 cốc trà tía tô, sẽ thanh lọc cơ thể đưa chất độc ra ngoài, làm mờ tàn nhang, sạch mụn, ngăn ngừa lão hóa. Bạn vừa xem xong video, uống nước tía tô theo cách này, tàn nhang bao nhiêu cũng hết.